Hi, chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Ngày hôm nay thì mình sẽ review chân hoa Mont Blanc Explorer Thì đây là một chân hoa đã nhận được uh, rất nhiều những cái đánh giá rất là tích cực Trên những ờ, forum nước hoa ở nước ngoài Và cũng được rất nhiều những youtuber từ Việt Nam đến nước ngoài khen ngợi về em nó Và ngày hôm nay thì mình mới được uh, sở hữu em nó Tại vì vừa rồi có một cái deal khá là ngon Nên là mình đã lấy em nó về để review Thì chúng ta hãy cùng nhau xem xem là trong chai nước hoa này có những cái điểm gì tốt và những điểm gì chưa tốt nhé. Đầu tiên thì chúng ta nói về thương hiệu Măng Blanc này Thì đây không phải là một cái thương hiệu chuyên sản xuất về nước hoa Như là những thương hiệu như kiểu Lilabo, như Quid Mà đây là một nhà nước à, nhà nước hoa designer Và những sản phẩm của nhà Măng Blanc này thì cũng không quá nổi bật Khi mà có những cái tên mà các bạn nên thử qua như là Măng Blanc Legion hay là Măng Blanc Spirit Và đây là sản phẩm thứ ba mình nghĩ rằng là các bạn nên thử qua của nhà Măng Blanc Cái thứ hai là về cái ngoại hình của chai nước hoa này thì như các bạn nhìn thấy nó được thiết kế chỉ một cái màu đây để mình zoom vào đó nó chỉ thiết kế bằng một cái màu đen như này thôi cái vỏ này là vỏ như kiểu bọc bằng da ấy cầm rất là thích và cái uh, phần nắp nó có biểu hiện à, nó có biểu tượng của măng bồ long đó trông rất là đơn giản và cái thiết kế này thì mình trông rất là chắc chắn rất là nam tính và có phần gọi là khá là kiểu um, mạnh mẽ của đúng là rất là phù hợp với chai nước hoa của đàn ông về cái mùi hương của chai nước hoa măng Blanc Explorer này thì mình đã có rất nhiều lần đi ọp để có dịp thử em nó nhưng mà tại vì đi họp thì mình lại hay có cái xu hướng đó là thử những cái mùi hương mới lạ chứ không muốn thử những cái mùi hương đại trà hay là có những cái mùi giống nhau ở trên thị trường nên là phải để khoảng tầm một tháng trở lại đây khi mình bấy em nó về thì mình thử thì mình khá là bất ngờ với cái mùi hương này ngay khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi tươi của chanh và cái mùi đặc trưng rất rất là đặc trưng của dứa và cái mùi hương đó thì nó làm liên tưởng tới chanh hoa Creed Aventus này Thực ra thì cũng không ngoa khi mà nói là em mong lăng này giống với mùi hương của Kit Entus nhưng mà mình chỉ thấy rằng là nó giấy khoảng giống khoảng tầm 5 phút đầu mà đặc biệt là nó sẽ giống những cái bản uh, nó thiên về fruity, nó thiên về dứa của Aventus hơn là những cái bản uh, nó nghiêng về ờ, rêu sồi hay là vani nủng gì đó thì uh, măng lăng nó làm mình khá là bất ngờ bởi cái mùi hương mở đầu nhưng mà khoảng tầm uh, ờ, 30 phút sau thì cái nốt hương dần hay gọi là long diên hương ấy nó lại uh, xuất hiện nhưng mà cái cái nốt hương ở đây thì nó có phần hơi kiểu synthetic hơi kiểu nhân tạo nó lại làm mình hình dung đến tranh hoa Club de nuôi của nhà Amat nhưng mà là một cái phiên bản mượt mà hơn và thực ra ngay khi cái ban đầu mà mình đã ấn tượng tốt rồi nhưng mà khoảng tầm như mình nói là khoảng tầm 30 phút sau thì cái nốt hương Amboxen nó xuất hiện thì mình lại cảm thấy rằng măng lăng này nó cảm thấy cho mình hơi bị ngột ngạt một chút có thể là do hôm mình xịt thì trời nó hơi nóng nên là em này ờ, khoảng tầm 30 phút sau thì mình lại không thích nhưng mà mùi hương của em này đến khoảng tầm 4 tiếng sau khi xịt thì nó cái cái nốt hương long diên hương nó lại nhẹ xuống khá là nhiều và mình lại tự nhiên mình ngửi lại và ôi sao bây giờ lại ngon đấy nhở một chai nước hoa mà mang tới cho mình nhiều cảm xúc như vậy mình khá là bất ngờ và em này thì ờ, sẽ có nhiều bạn hỏi rằng là 4 tiếng 5 tiếng ở trên người anh mà vẫn còn mùi à tại vì em nó thì ờ, có nhiều người bảo là ngay uh, sau khi xịt một lúc thì các bạn thấy đấy rằng mùi hương này chỉ còn là skin scent thôi và nhiều bạn thì nói rằng là không ngửi được chai nước hoa này khoảng tầm 2 tiếng sau khi xịt nhưng mà ở trên da mình thì Măng Blanc Explorer thì nó sẽ bám trên da khoảng tầm 7 đến 8 tiếng thậm chí là có những cái hôm tốt mình xịt vào mu bàn tay này và mình cũng đã ừ, từ tối hôm trước là 8 giờ cho đến chiều ngày hôm sau tầm 2-3 giờ mình vẫn ngửi thấy nó thoang thoảng ở trên da và mình rất là ấn tượng bởi cái độ bám tỏa và ngày hôm sau mình có xịt lại thì nó có thể kém hơn một chút tại vì ờ, cũng có thể là do hoạt động ừ, mỗi ngày nó mỗi khác nhưng mà em này thực sự bám trên da mình rất là tốt bao giờ cũng phải trên trên tầm 7 đến 8 tiếng đổ ra chứ nó không có chuyện là bám kém hơn và mùi hương của em nó các bạn ngửi đầu vòi thôi thì bạn thấy rằng là nó rất giống với chai hoa Quid Aventus và như mình đã review về chai hoa Quid Aventus một cái mùi hương giống với Quid Aventus thì uh, nó sẽ khá là đa dụng khi các bạn thể sử dụng măng lăng này vào tất cả các dịp từ xuân hạ xuân hạ thu đông rồi đi làm đi chơi thì uh, với mình măng lăng Explorer này là một cái phiên bản rất là hoàn hảo nếu như bạn nào chỉ cần một cái mùi hương có thể sử dụng từ ngày này qua ngày khác tháng ngày qua tháng khác và tất cả các dịp khác nhau và giá tiền của em nó thì cũng khá là rẻ trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm triệu rưỡi đến 2 triệu đồng gì đó cho một chai nước hoa 100ml này Về độ tuổi của em nó thì ờ, cứ khoảng tầm 20 đổi ra cho đến 30 40 cũng được một mùi hương an toàn đa dụng nên là thực ra thì tuổi nào cũng sử dụng thôi nữ nhiều khi còn xài được đừng nói là nam nếu như chúng ta đặt lên bàn cân với những cái mùi hương giống với Quid Aventus thì ờ, chúng ta sẽ có Amat Club de Nuit phiên bản Inten rồi chúng ta có Super Mercy Silver và mong một lăng Xbrowser thì mình sẽ so sánh nhanh này để các bạn có thể lựa chọn nhá Thực ra thì với cái giá tiền thì nó cũng gần xem xem nhau cách nhau khoảng tầm 2 300 nghìn đồng thì đó cho một cái phiên bản 100 mil. Thì đối với mình thì mong một lăng Xbrowser này nó sẽ mượt mà hơn chai nước hoa Club de Nui của nhà Amat Tại vì Club de Nui của nhà Amat nếu như xài vào mùa hè thì nó khá là ngốt Còn em này thì nếu như các bạn uh, gọi là căn về liều lượng xịt một chút thì nó sẽ dễ chịu hơn còn với so với cái bản Super Mercy Silver thì mình thấy rằng là hai chai nước hoa uh, măng Lăng này và Super Mercy Silver thì nó sẽ mình sẽ nhỉnh hơn với chai nước hoa Super Mercy Silver nhưng mà để mà nói đến cái thương hiệu thì măng Lăng nó là một cái thương hiệu ít nhiều cũng có phần nổi tiếng hơn hai chai nước hoa kia nên là nếu như lựa chọn thì có lẽ rằng là mình sẽ khuyên các bạn lựa chọn chai nước hoa măng Lăng này nó sẽ vừa được cái thương hiệu và mùi hương nó cũng khá là tốt có một vài điều mình không thích về chanh hoa Măng Blanc Explorer này đó là Thứ nhất là mùi hương của chanh hoa này với mình trên da mình nó lưu rất tốt nhưng mà cái độ tỏa hương thì nó khá là kém khoảng tầm 2 tiếng đến 3 tiếng sau khi xịt thì nó chỉ còn lại là skin sen thôi các bạn phải đưa tay lên mũi thì các bạn cũng ngửi được hoặc là thỉnh thoảng có một cơn gió thì các bạn có thể ngửi được mùi hương này chứ nó không thể nào bám tỏa nồng nàn như những mùi hương khác cái thứ hai đó là mùi hương của măng lăng này thì ờ, như mình đã nói là nó có phần hơi giống mở đầu với chai nước hoa quýt bên tớt nhưng mà về mùi hương này thì mình đánh giá nó là một cái mùi hương ở mức độ an toàn rất là phù hợp với những bạn nào gọi là uh, khởi đầu sử dụng nước hoa hay là chỉ cần một hai chai nước hoa để sử dụng thôi thì em này là một cái lựa chọn rất là tốt còn nếu mà nói đây là một chai nước hoa có sức uh, có cái độ hấp dẫn có độ quyến rũ hay không Ờ, hay là nếu mà nói trên cương vị là một người chơi nước hoa thì em này có đáng tiền thì các bạn bỏ ra không thì mình nghĩ rằng là trên hoa này không đáng tiền và nếu như mua thì các bạn có thể thỉnh thoảng các bạn xịt đổi gió thôi chứ nó không gọi là mang đến nhiều cái cảm xúc nhiều cái ờ, độ hấp dẫn độ quyến rũ được cho người khác nên là măng bờ lăng này mình chỉ đánh giá là một cái phiên bản rất là tốt cho những người nào mới sử dụng nước hoa thôi và cái giá tiền thì ờ, khá là rẻ nên là các bạn có thể uh, mua em nó về để sử dụng hơn tầm một triệu rưỡi đến 2 triệu thôi rất là rẻ như mình đã nói và đó là cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa măng Blanc X và giờ này để các bạn có thể tham khảo trước khi mua nếu như bạn nào đã sở hữu qua chai nước hoa này rồi thì bạn hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng biết và mình sẽ khoe thêm các bạn đây là bụng viral của nhà FM mình đã mua ở K Concert để làm giveaway 10.000 sub thì các bạn nhớ chia sẻ nhớ like và subscribe kênh youtube của mình để nhanh chóng đạt đến 10.000 sub để mình làm giveaway bộ này nha đây là trong ngoài toàn mùi hay thôi còn bây giờ thì xin chào em lại bye bye